Mày thì mấy cái hát này nè Nghe rằng một chút xa lưng đâu Anh ơi, anh ơi tôi thích thân Anh vừa vì đắng quân Có còn sự sống trong tâm Mắn

chỉ còn yêu đắng cơn sầu không còn đường về phía sau trong đêm vững vào đời ngắn bao lâu nay anh ơi anh ơi sao đã đành sống tâm tư thôi hết rồi không chỉ yêu anh đâu hết rồi cần chi đâu anh ơi